Xin chào quý khách hàng của Hà Nội BST Travel Lại một năm nữa đã qua, một năm thăng trầm với ba biến cố của dịch bệnh Tuy nhiên chúng tôi, những người làm dịch vụ luôn cố gắng mang lại cho quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm của công ty Và để kết thúc một năm đã qua, cũng như chào đón năm mới sắp tới Hà Nội BST Travel xin gửi lời cảm ơn sâu sắc quý khách hàng đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.